Ừ, thì ờ, tới giờ ra sân à, AS Roma chấp lên với mã kèo 0.5 luôn anh em thì anh em nằm mình cho mã kèo anh em nằm đội chủ nhà được chấp 0.5 thì anh em hồi tối anh em cũng đã húp được cái mã kèo Real Sociedad này và ờ, tới tỷ số không đều nha thì ngày hôm nay mình có nhận định cho tất cả anh em rất là nhiều trận đấu rồi thì mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em trận đấu giữa ngày 18 nữa nha anh em thì trận đấu ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc ngày 18 là trận đấu giữa Aston Villa và Bournemouth diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 3. Thì mình tiến vào cái phần xếp hạng của ngoại hạng Anh nha anh em. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh á, thì Aston Villa đang đứng vị trí thứ 11 ờ, trên bảng xếp hạng và có 35 điểm sau 26 vòng đấu. Thì trong khi đó thằng Bournemouth đang đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và có 24 điểm sau 26 vòng đấu thì anh em thấy thằng Bernabeu đang đứng ở vị trí đèn đỏ trên bảng xếp hạng có nguy cơ có nguy cơ sẽ tụt xuống hạng nhất uh, Anh để đá nhưng Bernabeu quyết tâm trong cái trận này sẽ lấy được điểm để có thể vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng anh em để chắc ăn không đi tiếp vào vòng trong thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì anh em xem đội chủ nhà trước nha đó là Aston Villa thì thành tích trong 10 trận gần nhất của Aston Villa thì Aston Villa đã để ờ, thắng 4 và thua 4 và 2 trận hòa gần nhất của Aston Villa là hòa trước West Ham trên sân nhà của West Ham còn bên phía Bournemouth thì trong 10 trận gần nhất Bournemouth chỉ thắng được hai trận, trận rồi Bournemouth thắng liver với cái tỷ số là 1-0. Thì ờ, trước đó nữa thắng Wolverhampton với cái tỷ số là 1-0. Còn trước đó nữa thì Bournemouth đã toàn thua nha anh em, toàn thua và hòa thì à, Bernabeu đã thua 6 trận và để hòa hai trận thắng hai trận thì mình tiến vào cái thành tích mà chơi trên sân nhà của cái thằng uh, Aston Villa như anh em thì anh em thấy trong 6 trận gần nhất thì Aston Villa chơi trên sân nhà của mình chỉ thắng được uh, cái tàu Palace nè anh em thắng được Leeds United thì um, uh, anh em thấy cái thằng Aston Villa này đang chơi với cái phong độ cũng không tốt cho mấy nha anh em còn thành tích chơi trên sân khách của cái thằng Bernabeu thì anh em thấy Bernabeu trong 5 trận gần nhất Bernabeu chỉ chơi trên sân khách của chân nhà của thằng Bowler tên thì uh, trận đó Burnham mới ăn với cái tỷ số 1-0 thôi còn bao nhiêu thì Burnham toàn thua nha thì mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử đối đầu giữa thằng Burnham và Aston Villa thì anh em thấy trong 4 trận đối đầu gần nhất của Burnham và Aston Villa thì 4 trận toàn là 4 trận thắng đều nghiêng về bên phía Burnham thì anh em thấy Burnham đã thắng liền 4 trận chưa thì trong cái trận đầu trong cái giải lượt đi á, thì Bernabeu gặp Aston Villa trên sân nhà của Bernabeu thì trận đó Bernabeu thắng với cái tỷ số là 2-0 nha anh em. Trước đó thì um, toàn là ba bàn thắng, hai này gặp nhau toàn là ba bàn thắng với cái tỷ số 2-1. Thì hai này gặp nhau tỷ lệ nội tài rất là cao luôn nha anh em. Thì hiện tại mình nhận định hơi sớm nên chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra luôn nha thì nhà cái đang đưa ra mã kèo là Aston Villa đang chấp với cái mã kèo là không đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đang đưa ra trong trận này đội chủ nhà Aston Villa chấp với mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2.5 thì cái trận này giống như anh em thấy trong 4 trận lịch sử đối đầu của thằng Bournemouth và Aston Villa thì anh em thấy những trận đó toàn bàn thắng nghiêng về bên phía Bournemouth thì trận này à, Aston Villa đang chấp chiếc mã kèo rất là sâu 0.75 thì trận này anh em có thể nằm đội sân khách Bournemouth được nha thì tại sao anh cho tất cả anh em nằm Bournemouth thì hiện tại anh em đang thấy trên bảng xếp hạng thằng Bernarmau đang đứng vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và có 24 điểm. Nếu trận này Bernarmau có thể cầm hòa hoặc Bernarmau có thể thắng được cái trận này thì Bernarmau sẽ vươn lên 27 điểm, 27 điểm thì Bernarmau sẽ vươn lên vị trí 14 hoặc 13. Thì anh em thấy nếu mà Bernarmau vươn lên được cái vị trí này thì Bernarmau sẽ thoát được cái um, vị trí thứ hạng à, đèn đỏ cho anh em thì Bernarmau sẽ có một cái tâm đắc khác để tiến lên để giữ được cái thứ hạng của mình ở ngoài hàng Anh nha còn mình vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn thì cái trận này mình chốt kèo cho tất cả anh em là anh em chọn thằng Burnham được chấp 0,75 và anh em vào cái team cho mình một cái mã tài 2.5 mạnh tay cho mình thì anh em cứ vào hai cái mã kèo này mạnh tay thì anh em thấy trong bao 4 trận gần nhất thì đã 3 trận Burnham ăn thằng Aston Villa với cái tỷ số là 2-1 thì mình cũng vẫn dự đoán thằng Burnham ăn 2-1 thì anh em cứ vào cái mã kèo Bernmau được chấp 0.75 và anh em vào cũng mã tài 2.5 mạnh tay cho mình còn hiệp 1 thì à, hiệp 1 anh em cứ um, chờ có đội hình chính thức ra sân thì mình sẽ cập nhật kèo hiệp 1 trên nhóm cho tất cả anh em còn anh em nào đang chơi ngoài thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đưa anh em vào nhóm để anh em có thể chơi được nhiều kèo hơn thì có rất nhiều anh em đang chơi bên ngoài liên hệ cho mình à, để mình đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em có thể chơi được nhiều kèo hơn giống như kèo gốc kèo thẻ nè hoặc là kèo hiệp 1 kèo hiệp 2 thì nếu mà anh em muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em có thể chơi được nhiều kèo